Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khải Khả em ơi. Ngày hôm nay thì trận kiếm hôm nay thì đánh cũng khá là khó em ơi, Khải chỉ được top 20 thôi. Và ngày hôm nay thì Khải muốn soi cho anh em một cao thủ đó là Võ Đăng Quyền, No 1 server. Nhìn sơ qua thì à, có hỏi thăm sơ qua thì này à, No 1 server anh em à và mắt và là một tịch tại thì Kinh. À, đại sư quân. Hôm nay thì được à, top 5 tổng kim 83 6k và 141 mạng. Giết được NPC 13, tử vong 52 lần. Trời ơi, chịu khó tử vong dữ. Võ đang quyền đây mà à, Cũng có nhiều trận cũng tranh top 1, top 2 với bà tăng này nọ khá khá là dữ nè Võ đang quyền nè Đây anh em à Cho nên xem xét đồ của anh này như thế nào nha à, Đây top 5 Rồi ok anh mới đứng đây đây đây anh đứng đây anh em thấy đẹp trai đó đúng lá đúng đồ các kiểu rồi ok anh em cùng xem đồ thử nha anh em đây đang hữu mình uh, ui một cây uh, có vẻ một cây uh, vũ khí chón 40 dòng một nè mà một cây khí chón 40 dòng 1 Đây, oh, sorry, chón 40 dòng 2 Cái này thì không biết mua bao nhiêu nhưng mà đỡ nói thì cây vũ khí này cũng dạng hàng đô một server đó nè Tìm không ra đâu nè em ơi Kẹt cái hình này, đây nè Ở đây Chón 40 dòng uh, Ẩn 2 Ẩn 2 Mày, Góc này nó che cái hình khó chịu vậy Đây nè Chón 40 ẩn 2 Cây này cây vũ khí có thể là cây đầu tiên server sở hữu một cái nón ờ, kháng họ trong 40 sinh lực nội lực Đợt này thì được hai cái móc này chắc chắn được à, hai cho mình cái được cái móc 80 chón rồi. 80 chón. Một cái áo kim phục hồi 40 sinh lực 134. Một dây chuyền kháng cả 14 sinh lực nội lực. Wow, dây chuyền quá đẹp luôn em ơi. Dây chuyền này kháng cả 14 server này chắc tiền không luôn nè. Một bao tay làm chậm 540 sinh lực. Nhẫn sinh lực cao. Nhẫn sinh lực cao kháng lôi 19. Ngập bội sinh lực 162, kháng hỏa 15. Một đai lưng kháng lôi 28 sinh lực 121 một đôi giày kháng lôi 29 nói chung là hiệu ứng kháng lôi ẩn này là có thể là tương đối đẹp rồi em à mắt rồi 19 28 và 29 với gia truyền kháng cả này kháng lôi mắt 75 rồi quá trâu kháng hỏa thì được uh, ờ, 15 với năm này là 20 20 này dưới này kháng hỏa được ha, 30 mấy 30 29 đi kháng lắc thì kháng hỏa cũng khá tương đối thì tính sơ qua thì ẩn này đang có cho mình là uh, làm chậm 40 nè mà làm chậm 40 và làm tròn 480 cái vũ khí này tiền không lắm nè Nhìn vào sơ vào thì thấy cái vũ khí khá là đẹp Với lại da chuyên Và bao tay Đai lưng Đôi dày đừng khá là pin Khá khá đẹp rồi nói chung thì xích đô này thì Khải không dám biết bao nhiêu nhưng mà Khải nghĩ xích đô này cũng khá là nhiều tiền đó nè. Nội da truyền này không đã Khải nghĩ cũng một bội tiền đó nè. Server này những gia truyền kháng cả như thế này cũng dạng hàng hiếm server hàng nô đó nè, không tìm ra đâu. Kháng cả 14 quá đẹp luôn. Rồi, Hôm nay thì đợt này Đại dương Huynh được top 5 tống kim anh em. Anh em đang xem thì đừng quên đỡ lại cho Đại dương Huynh một like chia sẻ ủng hộ chơi nha. Cũng như ủng hộ video của Khải nha anh em ơi. Và sau mỗi trận tống kim thì ờ, Khải sẽ sau đồ cao thủ tiếp theo cho anh em xem. Sau đó sẽ những cao thủ khác anh em ờ, chú ý xem like ờ, xem video trên kênh YouTube vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày nha anh em. Khải sẽ up cho anh em xem những video tống kim nha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Lô lô lô lô lên tống kim lên phong đội anh em ơi.